của phần DTP sẽ hướng dẫn cho anh chị cách nạp mật tên là 2385 đầu tiên thì mình gỡ nắp ra à, bước tiếp theo thì anh chị gỡ ba ốc sau đó anh chị sẽ gỡ hai bên má này ra anh chị gỡ nhông ra à, sau khi anh chị gửi trong ra rồi anh chị anh chị lấy khóe lưu ý là khi chị lấy khóe ra thì một tay chị dịnh một tay dùng tu vít tu vít dẹp để nại nhẹ cái khóe ra sau khi em chỉ đẩy phát xong rồi thì chúng ta bước tiếp theo là gỡ ốc phía bên à, tay phải và ở đây có một cái ngàm anh chị dùng vít dẹp đẩy nhẹ ra và sau đó anh chị sẽ lấy từ ra sau chị sau khi em chị lấy từ ờ, ra xong rồi thì ờ, ờ, anh chị sẽ vệ sinh gạt nhỏ thật là kỹ à, trước khi vệ sinh gạt nhỏ thì em chị sẽ hút bụi có phần trục lông trong ra đây, đây ra cho sạch à, anh chị lưu ý sau khi anh chị tháo gạt nhỏ ra rồi thì dưới gạt nhỏ sẽ có một lớp mút rất là dễ bị xì mực à sau khi tháo gạt nhỏ rồi mình vệ sinh gạt nhỏ trên lưỡi gạt tại vì đã qua sử dụng một lần rồi thì mực sẽ bám trên lưỡi gạt anh chị các anh chị sẽ phải vệ sinh này thật là kỹ sau khi anh chị vệ sinh xong thì à, anh chị tiến hành làm mực à, bên công ty có phần DTB thì có mực IM 72S để dùng à, nạp cho TL2385 à, trên chai mực của à, công ty cổ phần DTB á, thì có siêu siêu để dành chống hút ẩm mực và trên siêu đó thì có logo Inmax anh chỉ đổ một xong rồi thì anh chỉ tiến hành gắn gạt nhỏ vào à, anh chị gắn từ thì trên à, cái từ này anh chị có thể dùng à, vải mềm hoặc là bông gòn khô để lao đi anh chị gắn má phải vào sau đó anh chị gắn khoen vào lưu ý là gắn khoen vào một tay anh chị dịnh vào một tay anh chị dùng kìm để bóp vào anh chị tiến hành gắn nhông vào anh chị lưu ý là chữ D này là nhông reset anh chị phải hướng lên trên và đây cũng vậy đây là nhông reset thì anh chị sẽ à, đặt ở vị trí này đó anh chị gắn nó vào sau đó anh chị tiến hành bắt ốc vào và như vậy là anh chị đã hoàn thành xong hợp mực TN 2385 công ty của phần DTB sẽ hướng dẫn cho anh, chị cách thay room của ờ, cụm room DR2385 thì đầu tiên các anh chị nhìn thấy hai bên đều có khoen hết anh chị tháo khoen bên nhông ra một tay anh chị giữ một tay dùng tu vít dẹp đẩy nhẹ ra sau khi kháo hoen xong rồi anh chị kéo hẳn về một phía anh chị lấy rung ra các anh chị lưu ý là khi ờ, đúc cúc nhôm vào thì à, anh chị đúc vào từ phía của tiếp mát chị gắn nắp chụp rương vào anh chị gắn cúc rơm vào chị gắn khoen vào cũng vậy một tay vịn một tay lấy kìm bóp vào vậy là anh chị đã xong phần thay rum của cụm rum DR2385 Cảm ơn anh chị đã xem video và sử dụng mật in in mắt của công ty cổ phần DTB